thánh thơ từ thiên đình Bài số 4 Sau hồi nàng tới giảng lúc 11 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2021 nạn tới sau hồi là thời kết của một chu kỳ trung hạ thượng ngương giờ đây hạ ngương tới hồi kết thúc để cho thượng ngương mở ra tới kỳ thượng ngương sắp tới gọi là kỳ tám của ba thời kỳ ở trên thượng giới thay đổi chu kỳ trục quay trái đất cho nên không khí sẽ được đổi dời ở chín tầng trời hết thảy đều xoay khắp miền trái đất từ đông sang tây từ nam lên bắc mọi thứ xoay vần thiên tai hỏa hoạn rồi đến chiến tranh bởi trục đã thành một chu kỳ mới chu kỳ toàn diện năng lượng vũ trụ cùng với tâm người là thể thống nhất tâm còn vọng động thì sống nổi lên tâm còn uất hận cháy nổ bùng ra tâm mà còn tham thì đó chính là ngòi nổ chiến tranh cho nên thượng đế đã ra chiếu chỉ tải thiết con người để lập đời mới đời của chính thể của từng cõi giới trên các hành tinh đều phải hợp nhất cùng tấm tu học đạo đức trời người từ đấy đến hết cuối năm kỳ dậu tất cả mọi thứ sẽ được ổn định con người vật thể cùng một tư duy của trời của phật mọi vật an yên khí hậu ôn hòa cỏ cây hoa nở đón mừng thế giới cõi giới ta bà đồng với thượng thiên